cùng ca thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông cơ đài sen rực rỡ vị chân linh hữu danh vô vị hữu vị vô danh đặng chư hương linh quy chí đạo tràng thỉnh pháp văn kinh tóc xả u đồ xỉu xanh danh hiệu có Hãy subscribe người qua